chó con của Siro ngày hôm nay rất là yêu sách ừ. Ừ. Tí tí tí tí tí Đó, xinh ở ờ. Cái này ừ, ừ, ừ. nhìn giống mẹ ngày bé không à. nhà mặt đây nhà mặt đây nhìn tí xem nào nhìn mặt tí xem nào ừ. giống mẹ ngày bé chó nhà mà phối chó ngoài ấy, thì nó đẻ ra nó sẽ giống chó nhà đó nhìn cái à, mặt này ừ. Ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ. mới mở mắt thôi gừ đấy gừ gừ gừ gừ đấy đây là một cái đấy nha ok Hey, siro đi ra ngoài đi siro đi ra ngoài siro cho con tí xong rồi đi ra ngoài để anh quay con tí ừ, quay con mẹ lại chui vào đây còn nói rằng Dạ. Cứ chè phù mai quê à, Vào đây để, để chùi vào lòng thôi siro yên. Yên để quay con một tí. Đấy. Nhìn nào. Nhìn uh, nét của dòng họ chưa? Nó giống uh, như là bọn siro ngày bé, nó cũng giống như mấy cái đàn. Giống như mấy cái đàn mà phối ở trong uh, trong dòng máu tức là đây là phối máu ngoài nhưng cái gen của nó rất là trội cái gen của cái dòng máu nó rất là trội cho nên là nhìn nó cũng không có khác cái con chó phối ở trong dòng máu vì cái gen ờ, bên ờ, mẹ nó trội ừ. chạy đi nè, à chạy luôn rồi ok làm ra đây là con xanh ừ, cái ừ, ý kiến ý kiến gì đây lên trên bàn tay anh này quay mặt lên đây quay mặt lên đây Đấy. Uhm. Ừ. này bắt đầu bắt đầu là nhìn thấy cái ờ, răng nú phản đối đấy ừ. muốn xuống nằm ngủ rồi xuống đi hai thằng ngủ ở góc làm ừ. này anh xem nào rồi à. xem mặt tí xem nào người chắc như gì luôn ngồi mặt nè rồi xin chào xin chào ừ. mắt vừa mới hé ừ, ok ý kiến ừ, ok đây xuống đây ừ. nằm ra nào uhm. Uhm. Uhm. đó 6 con còn 6 con nét là nét như là cái con ờ, chó phối ở trong dòng máu siêu đứng dậy ra ngoài đi để cho con nó đi lại một tí anh quay con một tí nhá được không chúng nó tì no rồi đi siêu đứng đây này ra đây đi ra đây. siêu ra đây. này lại thích nằm ở trong đấy với con đùa hả à? <laughs> bắt đầu chập chững bước đi những chữ như bước đi đầu tiên đỏ nô đấy gầm gừ đấy chưa rồi đấy thiền nó là nó gừ đấy mới mở mắt thôi đợt này là coi như là đẻ hôm 30 ờ, tháng 4 mùng 1 tháng 5 hôm nay là coi như là được 16 ngày được 16 ngày rồi cuốn mới mở mắt ờ, rõ được hôm qua với hôm nay hôm trước là mắt nó hí hí đang mơ cái gì một khi mà đã ngủ thì muốn làm gì thì làm à. nối tiếp nha. kéo lê đi ngủ tiếp đặt đầu thì đặt lê tiếp này kê gối vào đây kê đầu vào đây và thả ok cụp cái tay lại mắt vẫn chưa hèm mà Đấy. khóc đòi mẹ vào nằm cùng đây ok cái đàn này thì mình sẽ quay video cập nhật uh, chúng nó khi phải cho nó ăn dặm mọi người à, quan tâm đến cho con của trại thì à, theo dõi à, video mới ở trên kênh nhé xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo cho con này nằm bên ngoài canh này bà với mẹ ừ. thế hai đứa đứa nào có sữa vào cho cho nó bú đi này Nancy có sữa không bà có sữa vào cho nó bú không có sữa thì phải ưu tiên để cho con siro nó nằm ở bên trong gần con đó ừ. ok nằm đấy canh nhé ừ. yên bình